hello anh long vip anh long vip hôm nay anh long vip không không vô chơi với thành vậy anh long vip đi đâu vậy anh long vip đi đâu vậy à, anh long vip bên thanh rồi họ Give me time.

nhảy cho mình đi mọi người à hôm nay hay bị đuối à? ha. <laughs>